Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Hôm nay mình sẽ cùng với anh em ép thử Hero Sụt Một trong những nguyên liệu cần thiết để chế tạo đồ thân level 400 Thì làm sao để có thể chế tạo Hero Sụt Thì mình sẽ cùng với anh em bắt đầu ngay bây giờ Thì trước tiên là anh em phải có các dòng đồ thân cấp cao, các set thân cấp cao Ví dụ như là đồ của BM như đồng đỏ này, đồ của đắc lóc này đô của sụt này nói chung tất cả các set đô thân level cao cấp thì đều có thể ép được hero sụt và muốn ép được hero sụt thì anh em phải ép đô thân lên cộng 11 và hôm nay mình sẽ cùng với anh em thử ép để xem mình có thể chế tạo được bao nhiêu hero sụt thì để làm nguyên liệu mình đã mang hẳn một set thân của run witcher và một set thân của DQ của sụt và để chế tạo được hero sụt thì anh em phải ép đô thân lên cộng 11 cái đã chúng ta cùng bắt đầu đi chế tạo thôi và mình để xem mình sẽ úp được bao nhiêu món đồ thần lên còng 11 bắt đầu với sẽ tăng lọc và một cái bùa may mắn để tăng tỷ lệ lên 60 phần trăm một khi nào có Robin nhảy hai cái là mình sẽ bấm nhanh anh em hai đây đã thành công oh yeah tiếp nào đã có 10 rồi nhanh anh em tiếp nào tiếp nào một yes có 11 gì anh em ơi Để thử xem món đầu tiên của chúng ta Đầu tiên chúng ta phải đập Cộng 11 và 16 ôm Mình sẽ đập lên 16 ôm Cộng 4 này Mất rồi Cộng 4 Cộng 8 Cộng 12 rồi 16 rồi ơi mất rồi 4 8 12 mất rồi 4 4 8 lại mất cộng 4 này lại mất nữa không thể cộng 16 hay sao 8 12 16 yes thì để chế tạo được hero sụt thì sau khi anh em đã có được đồ thần cộng 11 anh em đến với trao vô binh chọn regular conversion và đưa đưa cái đồ anh em muốn ép vào đây tỷ lệ thành công tạo ra hero sụt là 80% và anh em chỉ nhận conversion được không đây nhảy hai cái là mình sẽ bấm này nào nào một hai yes chúng ta đã có hero sụt oh yes oh my god đây là nguyên liệu để khi anh em úp xẻ phần 400 nha anh em rồi đã được một cái đầu tiên tiếp tục chúng ta sẽ cộng đồ thân lên 11 nào sẽ edit cái áo nhảy hai lần là mình sẽ bấm nha anh em một hai đấy cộng 10 một mình sẽ bỏ bùa may mắn vào nha em một hai mất rồi tiếp tục chúng ta đến với món tiếp theo em mù một thành công có vẻ như không cần để bôi lúc thì nó may mắn hơn đây nha mà bỏ lúc vào thì nó sẽ mất cái đồ may mắn yes cộng 11 tiếp tục chúng ta sẽ úp được hero sụt nhé yeah, 80 phần trăm múc hai món oh yeah tiếp tục nha anh em Hôm nay là một ngày may mắn của mình rồi Cái chân nào Một Hai Trời ơi mất luôn Tiếp tục Với cái quần Nào nào nhảy hai cái đi nào Một này Lên Đấy lên rồi lên rồi lên rồi Chúng ta phải đợi nhảy hai cái tiếp Nào nhảy hai cái đi nào Một Rồi ờ, một cái thôi Một Lên Đấy lại lên rồi Cộng 11 Tiếp tục chúng ta chọn cho cô Completion Và đưa đồ vào 80% nha anh em tỷ lệ thành công là 80% một Vẫn đợi cô binh tung lên hai lần một một Đó, hai lần đi một Vẫn là một lần một Đâu sao một lần hoài vậy hai lần yes ôi yeah hôm nay kiếm lời rồi anh em ơi hôm nay kiếm lời rồi tiếp tục nào chúng ta sẽ cộng đồ thân lên 11 để với cái áo yes thành công cộng 10 rồi nha anh em nào tung hai lần đi mình sẽ chế tạo hero sụt để úp set thân 400 của summoner nha anh em đấy trời ơi mất rồi tiếp nào tiếp nào cái áo đâu phải đợi phải đợi gấu binh tung cái viên ngọc này lên hai lần anh em ạ à. cho nó một cái bùa đi một thì lệ thành công là 60 phần trăm nha anh em không là mất luôn đấy này mình sẽ chơi lớn mang cả set đồ đi đập đấy có 10 rồi có 10 rồi nào nào nào nào một nào tiếp nào một vẫn là một cố lên cố lên hai lần đi một hai đấy chỉ cần hai lần anh em ạ à. phải đợi hai lần nha anh em đây đây đây cộng 11 đấy để vào đấy tung hai lần đi nào một hai lần đi hai lần đi lên đấy easy tiền về tiền về anh em ơi tiền về tiếp nào nào nào một một đậu sao một hoài vậy hai lần đấy cộng mười rồi cộng mười rồi anh em thấy không chỉ cần tung hai lần cái mèo là phải tung hai lần một hai đầu mất rồi <laughs> đờ mời gấu binh nào nào nào nào tiếp nào tung hai lần đi nào cần gì phải chờ đợi một lên ui thôi bỏ vào cái bùn một bữa may mắn nhé em để lên sáu mươi phần trăm nào nào một một lên trời ơi mất rồi tiếp tiếp tiếp còn bốn món nữa anh em ạ một hai này trời ơi sao xui dữ vậy lại nào lại nào lại nào cái tay cái tay đặc long nào tung hai lần đi nào một tung hai lần đi nào lên lên lên một sao một hai vậy lên hai đi chứ đấy đừng quay địch lại cho thông này đấy thông em đi cô binh trời ơi <laughs> lại mất nữa rồi sạt nghiệp rồi anh em ơi bốn món vẫn là giàu anh em ạ à. bốn bốn hero sụt này là vẫn là lời đấy đủ một set đồ rồi đấy hai phạt này phạt này mình cho nó bốn lúc luôn lên được 60 phần trăm luôn một ngân gì mà phải ngại trời ơi cãi đấy nhỉ còn còn mình quay lên đấu mất luôn trời ơi nhưng mà không sao dù sao thì cũng chỉ ta được bốn món này mình chỉ tạo là 1 2 3 này 4 5 này 6 này với bên này 1 2 3 4 à, 5 6 7 8 8 với bên này 5 nữa là 10 à, 13 món 13 món mình ép được 4 cái hero sụt tỷ lệ như vậy là vẫn vẫn được anh em ạ à. vì mình phải ép đồ thân lên cộng 11 anh em lưu ý những set đồ thấp sẽ không ép ra được hero sụt mình ví dụ cho anh em luôn đây mình có một cái Rave mình lỡ up lên cộng 11 cũng như là up 16 defense nhưng mà không thể chế tạo được hero sụt thì cái này chắc là mình sẽ chỉ tạo sói mình sẽ dùng để chỉ tạo sói à, đây con nó cần cái gì một mảnh sói này cái này dùng để chỉ chỉ tạo sói vàng nhé sói vàng sói đen thì trên đây là video của mình cùng với anh em thử chế tạo hero sột một trong những một trong những cái nguyên liệu mà rất là cần thiết khi mà anh em muốn úp đồ thần level 400 thì hy vọng anh em xem video này có thể giúp ích được cho anh em cách úp hero sụt được may mắn hơn Chúc anh em may mắn trong việc úp hero sụt và có được set thần 400 sớm nhất cho riêng mình. Nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại like cũng như là đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.